À, xin mến chào quý vị và các bạn thì à, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong cái à, video mới ngày hôm nay hôm nay thì à, cũng là ngày cuối tuần thì, à, em à, tiếp tục quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái à, miếng đất vườn nha miếng đất cao su tại ấp Suối Con xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương thì à, trước khi đi vào chi tiết của cái miếng đất này á thì à, cũng xin à, chúc quý vị và các bạn à, có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên người thân và gia đình thì trước khi đi vào chi tiết của cái miếng đất em cũng rất mong quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu bán đất thì có thể liên hệ em qua số điện thoại ở phần mô tả thì em sẽ quay hướng dẫn quay và bán cho giới thiệu cho quý vị nha đó là đây thì cái miếng vườn của chúng ta là có hai mặt tiền nha quý vị hai mặt tiền đường à, đường sỏi đỏ cái à, con đường này là con đường thông nha đi ra đường DH514 cái miếng đất vườn chúng ta nằm ở cái lô góc đường đệ đường à, sỏi đỏ đây thì em sẽ đi ra cái phần cuối của cái đuôi đất đó, cho quý vị xem miếng đất của chúng ta thì à, có tổng diện tích là 8.286 mét vuông nha quý vị 8.286 mét vuông và cái à, một mặt tiền của chúng ta là có chiều dài là 120 mét nha tí nữa em sẽ đi qua cái phần mặt tiền bên kia cho quý vị xem còn cái phần bên này đó là cái ranh đất của chúng ta là có cái à, hàng cây đây cái chiều này thì khoảng tầm 50 mét nha quý vị mặt tiền bên này thì khoảng 50 mét và mặt tiền bên kia thì 120 mét thì à, tí nữa nó rất là rộng nên em sẽ đi vòng qua bên kia thì à, sẽ quay và cho quý vị và các bạn xem hiện trạng trên đất là cây cao su khoảng 2 năm tuổi nha quý vị cây cao su khoảng 2 năm tuổi đất ở đây thì à, khá bằng luôn sổ đỏ hiện số ờ, sổ đỏ thì có hiện đường đầy đủ nha và con đường trên này thì thực tế là con đường sỏi đỏ khoảng tầm 5 mét xe hơi đi vào thoải mái nha cái ờ, khu vực đây á, thì nó cũng ờ, rất là gần khu dân cư ở nha phía thẳng trước chúng ta là cũng có dân đó. có dân cư ở và điện kéo vào thì nếu mà chúng quý vị nào mà muốn kéo điện thì khoảng tầm hơn 100 mét thôi đó, đầu ngoài phía đó cũng có nhà dân nha còn à, xung quanh ở đây thì à, cũng là lô cao su đất của chúng ta khá bằng phẳng thì à, chủ đất đó cũng không có dọn dẹp nên cái và đang trong cái mùa mưa nên là cỏ khá là nhiều cái này cày lên nữa thì à, nó rất là sạch thì à, báo cho quý vị về cái vị trí của cái miếng vườn này á nó nằm cách đường D DH514 thì khoảng tầm 400 à, m nha khoảng tầm 400 m 400 m là tới đường DH514 và cách ủy ban nhân dân xã Phước Hòa à, đường à, đường DT 741 á thì khoảng tầm 4 à, cây số nha quý vị. Khoảng tầm 4 cây số. Đó, các trung tâm xã và các uh, thành phố mới Bình Dương thì khoảng tầm 30 cây số nha. 30 cây số và cách thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn thì khoảng tầm 60 km. Khoảng tầm 60 km. Đó. Em sẽ nói rõ vị trí và có thực tế như thế nào thì em sẽ quay y như vậy cho quý vị và các bạn xem sổ sách giấy tờ đầy đủ quý vị nhìn đường thì rộng nha à, báo cho quý vị luôn về giá của cái uh, miếng đất này chủ đất bán là tổng là 4 tỷ rưỡi nha 4,5 tỷ là cho 8.286 mét vuông thì à, cái à, phần mà được đất ở đây cũng có bị trừ cái hành lang bảo vệ đường bộ á, là tổng cộng là 781 mét vuông nha thì nó khoảng tất cả là khoảng gần 170 mét mặt tiền đó. là trừ vô là 781 mét vuông thì ờ, nhân cái đây thì ờ, em cũng xin ờ, Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã xem và ủng hộ kênh trong à, suốt cái thời gian qua. Hiện nay thì kênh cũng đã được hơn 1.000 người đăng ký theo dõi rồi. Đó. Bây giờ thì em đang đứng ở cái phần à, mặt tiền này, mặt tiền dài này là ở phần giữa nha. Bên trên kia là cũng là có một con đường vẹo trái ra là khu nhà dân ở nha quý vị. Khu nhà dân ở và đường điện nằm đó luôn. Rất là gần thôi ở đây thì à, cho quý vị xem phía trước mặt của chúng ta đi qua miếng đất của chúng ta sẽ là có mấy căn nhà yến nhé có nhà yến ở đây luôn đây thì à, quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu mua làm vườn làm vườn nuôi yến thì cũng rất là đẹp đây thì à, có thể tách thửa nha tách thửa nhưng mà ở đây chúng ta tách là theo diện đất xào chứ không có tách đất ở được nói rõ cho quý vị và các bạn biết như vậy thì bây giờ em sẽ chạy ra cái phần đầu ờ, kia thì em sẽ quay cho quý vị xem đây đó miếng đất của chúng ta nó sẽ đi ra con đường này đây thông ra phía trước đó phía trước có nhà dân đây đó. rồi đây là cái phần à, đầu này của đáp đây ừ. 120m là mặt tiền đường này nha quý vị 120m khoảng khoảng 120m mặt tiền đường bên này và đi thẳng vào bên trong là khoảng à, tầm 75m nha quý vị khoảng 75m đất chúng ta thì hai cạnh hai bên nó không có đều nhau một cạnh à, khoảng 50 và một cạnh khoảng 75 ờ, thì ờ, phần cuối ờ, video em sẽ để về cái sổ sổ của cái miếng đất này ha cho quý vị và các bạn tiện theo dõi rồi à, một lần nữa xin giới thiệu cho quý vị về cái miếng đất này là tổng diện tích á, là 8.286 mét vuông theo quý vị có khoảng gần 170 mét 170 mét mặt tiền à, hai mặt tiền đường sỏi đỏ tại xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương rồi cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo xin cảm ơn